năm bí quyết để chọn ra những siêu cổ phiếu thì khi bạn đầu tư chứng khoán thì phần lớn chúng ta mong muốn là chúng ta có lợi nhuận đúng không ạ nên chính vì vậy thì làm thế nào để chúng ta có lợi nhuận đầu tiên chúng ta phải lựa chọn cổ phiếu có xu hướng tăng hay không trong xu hướng tăng thì bạn cần phải nhìn ra được cái xu hướng ngắn hạn trung hạn và dài hạn để biết rằng là cổ phiếu đó đang uh, cho xu hướng chúng ta tích cực điều thứ hai bạn cần phải nhìn chất xúc tác Ờ, cần phải biết được cái chất xúc tác ở trong cổ phiếu thì ờ, chất xúc tác cổ phiếu như là sản phẩm mới công nghệ mới hoặc là ban quản trị mới đó là những chất xúc tác có thể tạo ra sự đột biến của doanh nghiệp tuy nhiên một cái điều không thể thiếu đó là dòng tiền lớn nếu mà xu hướng tốt chất xúc tác tốt mà không có dòng tiền lớn dừng đầu tư quan trọng nhất là phải có dòng tiền lớn tham gia vào và khi mà bạn nhận biết được dòng tiền lớn tham gia vào thì điều quan trọng tiếp theo đó là gì bạn hãy mua cổ phiếu và đấy chính là cách để bạn tìm ra cổ phiếu tốt nhất